脸庞。 lúc yêu rồi ra xa dần quên, đớn đau yêu anh chắc không bao giờ anh biến tôi ai muốn làm gì Welcome to DK Peter Wu Remix. DJ Peter. 贴近你的耳朵，说爱你不需太多。如果相遇的几率比万分之一那么多，请相信我的坚持，真心比宇宙还辽阔。我会牵着你的手，就算全部接受。